cách với lại trục chính đường ô tô to thì nó rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 30m và với cái thiết kế của ngôi nhà này vừa mới chuẩn chỉnh xong hết quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá ngôi nhà này thiết kế rộng rãi phù hợp với lại hộ gia đình nào thích diện tích rộng giao thông đi lại thuận tiện và đây là vị trí ngôi nhà từ vị trí ngôi nhà này à, gần như là gần với lại trạm bơm Yên Nghĩa gần với lại cuối uh, Tố hữu Lê Văn Lương kéo dài gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Phenica, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn. Nói chung là địa phận thì là thuộc Hoái Đức, tuy nhiên nó giáp với lại bên Hà Đông, giáp với lại khu đô thị Đô Nghĩa quý vị ạ. Đây ngoài đang đứng là phần ờ, tầng 1 ở đây thì có sân cổng riêng thực tế cho quý vị nhé. Đó. Sân cổng riêng, phần để xe được lát một loại gạch riêng chống trơn. Với cái phần cổng thì được thiết kế là đây là sắt sơn tĩnh điện quý vị nhá rất là chắc chắn an toàn đó và có mái đây mọi người này với cái căn nhà này thì thiết kế rộng như thế nào mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể tầng 1 của ngôi nhà nơi ngọc anh đang đứng là phần phòng khách với cái phần cửa đây thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp cho quý vị cửa chính của ngôi nhà và với cái căn nhà này thì quý vị chỉ việc sách vali về và ở ngay sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay. Giá Ngọc Ánh sẽ để ở dưới phần miêu tả của cái video này. Cho nên quý vị có thể bấm vào cái phần miêu tả ở phía bên dưới cái phần bình luận để quý vị xem được cái giá cả. Tại vì sao em phải để ở dưới giá? Bởi vì là um, chủ đầu tư có thể là điều chỉnh xuống hoặc là lên một chút hoặc là xuống thì là Ngọc Ánh sẽ chỉnh sửa ngay ở trên đó cho quý vị. Tất cả giá bán luôn luôn công khai đến tay khách hàng, quý vị hoàn toàn yên tâm. Giá bán thứ nhất cam kết là công khai, thứ hai là giá bán à, là giá trực tiếp của chủ đầu tư đưa ra tới tay khách hàng. Thứ ba, sổ đỏ chuẩn chỉnh, pháp lý chuẩn chỉnh có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu nên mọi người hoàn toàn yên tâm về cái tính pháp lý của từng ngôi nhà Ngọc Ánh quay lên cho quý vị và với cái thiết kế của ngôi nhà này đây phòng khách tương đối là rộng có cửa sổ thoáng mở ra phía bên ngoài hồ sơ điện nước đầy đủ ở đây thì có hai căn thôi mọi người ạ vừa mới hoàn thiện xong nên hiện tại vẫn còn cả hai căn chưa bán căn nào tại thời điểm ngày hôm nay Ngọc Ánh quay cho quý vị hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện gạch lát nền kích thước gạch 60 60 màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng sau đây ngoài xin mời mọi người theo em và tiếp theo phần phòng bếp của ngôi nhà với căn nhà diện tích rộng, thoáng trước, thoáng sau. Đây là cái phần không gian phòng bếp cho quý vị. Không gian phòng bếp ờ, đằng sau có khoảng lưu thông không? Đây mọi người ơi, khoảng lưu không này quý vị có thể thiết kế rất là hợp lý à, đằng sau này mọi người có thể chế biến đồ tươi sống rất là hợp lý trong một cái không gian bếp mà thiết kế đồ sống ở bên ngoài đây cửa sắt kéo ra kéo vào tiết kiệm được cái diện tích đồng thời này rất là thoáng và hút gió quý vị nhá đó với lại không gian toàn bộ tủ bếp tương đối là rộng với phần tủ bếp thiết kế toàn bộ ở đây là gỗ MDF Mặt bếp thì là ốp đá ốp bếp Và đây chậu rửa vòi rửa mọi người có thể nhìn thực tế Chất lượng chủ nhà thiết kế rất là chỉn chu và ổn áp nha Đó căn nhà này thì không lỗi bất kỳ một cái phong thủy nào cho nên quý vị đến xem hoàn toàn yên tâm nhà ngọc ánh review và quay như thế nào thì quý vị đến xem là y như vậy không gian phòng bếp đây quý vị có thể kê một bộ bàn ăn 6 ở đây tương đối là hợp lý ngoài cái phần sân riêng này phòng bếp này thì ở đây thiết kế cho quý vị một phòng uh, vệ sinh phòng vệ sinh này thì đáp ứng cái công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 đầy đủ bồn cầu vòi xịt vòi rửa đó, lavabo rửa tay và máy bơm nước tổng lên trên các tầng sử dụng hệ thống tay vịn cầu thang cổ trụ cầu thang thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ mặt bậc cổ bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng như vậy ngọc anh đã review cụ thể vị trí này cũng như là cái thiết kế ở tầng 1 của ngôi nhà rồi sau đây mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé Trên đây là phần tầng 2 của ngôi nhà nha quý vị Hành lang đi vào rất là rộng Đây là cái phần ờ, ở đây có cửa sổ để lấy ánh sáng Tiếp theo thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau cho quý vị. Đây. Ống chờ dây chờ át chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Các phòng ngủ thì được thiết kế ở đây là sàn gỗ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, hai phòng ngủ tương đối rộng. Cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó, đây là căn phòng ngủ phía bên trong. Mời quý vị theo em sang căn phòng ngủ phía bên ngoài. Đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài Có ban công mở hướng ra phía bên ngoài cho quý vị Rất là thoáng Đó. Hệ thống trần thạch cao Cửa sổ thoáng hai bên Thoáng trước và sau Đây là phần ban công Dân cư xung quanh Đông đúc, hàng xóm thân thiện Vị trí gần với chợ trường phường trạm Giao thông đi lại thuận tiện Đó mọi người ạ à, Hệ thống trần thạch cao đèn led tất cả các phòng đều được thiết kế rất là chỉn chu phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên ngoài đây cho hai phòng ngủ trước và sau đây là phần phòng vệ sinh mọi người ạ trong phòng vệ sinh này thì được ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần rất là sạch sẽ đầy đủ quạt hút mùi hệ thống sen cây tắm nóng lạnh tất cả các thiết bị vệ sinh đều đầy đủ cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng và sau đây xin mời mọi người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà trên phía tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị ở đây một ô dính trời để lấy thoáng số khu vực cầu thang đã có giếng trời rồi mà ở đây vẫn không quên lắp đặt thêm một chiếc cửa sổ quý vị nha và ở trên à, tầng 3 tầng cuối cùng thiết kế như sau trên tầng 3 thiết kế cho quý vị ở đây một phòng thờ riêng đây nhá đây là thiết kế phòng thờ riêng của ngôi nhà có cửa này có cửa sổ này có cửa thông phòng này đó tiếp theo Hoài đang đứng ở đây là phần sân phơi đây tương đối rộng rãi thoáng quý vị nhé mọi người ạ đấy đầy đủ uh, cái khu vực để máy giặt và trên phía tầng 3 thì thiết kế cho quý vị một phòng ngủ một phòng vệ sinh nữa thiết kế công năng quá là hợp lý đúng không ạ một phòng ngủ rộng một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài đây đây, phòng ngủ ở phía tầng 3 cho quý vị. Như vậy với cái căn nhà này thiết kế 3 tầng ngủ, phòng nào cũng thoáng mát, ánh sáng ngập tràn tự nhiên vào không gian phòng. Giá bán thì Ngọc Ánh đã chia sẻ ở dưới phần miêu tả cho nên quý vị vui lòng bấm xuống dưới phần miêu tả để có thể xem giá bán. Không phải em không nói được quý vị ạ mà có những thời điểm chủ đầu tư ví dụ em ví dụ em đang trả 3 tỷ mà có những thời điểm chủ đầu tư người ta giảm xuống 50 triệu chẳng hạn thì em chỉ cần chỉnh sửa giá thôi để quý vị có thể biết rằng là cái giá đấy hiện tại thời điểm đấy là bao nhiêu mọi người nhá cho nên là mọi người hoàn toàn yên tâm về cái cách làm việc của Ngọc Ánh ạ đó đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở phía ngoài tầng 3 như vậy Ngọc ánh đã review xong hết với cái ngôi nhà diện tích 50m